lan tỏa yêu thương, sum vầy hạnh phúc. Việt Nam Airlines kính chúc quý khách một năm mới, sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Việt Nam Airlines, giải cánh vươn cao. trong bao tròn số năm mình cùng chọn sáu số siêu hay xuân lì xì tròn số Sổ số từ chọn Power 655 Số đẹp trao tay, vận may lan tỏa Truy tìm cá vàng Rani Tết vui ngập lì xì Cô Rani dầu ăn cao cấp như cá Bạn có cơ hội trúng thưởng 100% 8 cặp cá vàng Rani 4 số 9 Cùng hàng trăm ngàn giải thưởng hấp dẫn khác Truy tìm cá vàng Rani Tết vui ngập lì xì Máy lọc nước cao cấp Daikyo, sử dụng lõi lọc bằng gốm ceramic, bảo hành 5 năm cho mọi nguồn nước ở 63 tỉnh thành. Màng lọc RO Down nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, tạo ra nguồn nước ion kiềm điện giải. Daikyo Nakami, sản phẩm của Đài Việt. QR thanh toán bằng ứng dụng mobile banking của các ngân hàng nhanh hơn, tiện hơn. Chúng tôi hiểu với mỗi chúng ta Tết là vô giá. Tết này, TP Bank chúc bạn và gia đình tràn đầy hạnh phúc, tài lộc an khang. TP Bank vì chúng tôi hiểu bạn. Thời trang là cá tính. Thời trang là quyến rũ. Thời trang là sang trọng. Thời trang là tinh tế. Thời trang là năng động Elise định hướng phong cách thời trang Anh Hoàng, <laughs> em xin phép gặp riêng anh tí